dành cho thị trường nội địa Nhật thì biết là đến nay biết có mã số là KGE M661VFTS thì đây là cái nội thất bên trong của biết đây thì tiếp theo tôi sẽ đóng mắt bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất bên ngoài của bếp xong rồi tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp này để cho các bạn được xem đây bây giờ ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì bên dưới bếp á bên dưới hàng chúng tôi á, sẽ cho nhân viên bọc dưới để mà che chắn lại để phòng chống trường hợp á, là chuột nó sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn hãy yên tâm được vấn đề đấy nhưng mà các bạn biết ở cửa hàng chúng tôi rất là an toàn bếp được thiết kế có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là vệ sinh để các bạn không phải mất thời gian và công sức để mà đốt lửa than thì cái tay nắm bếp này các bạn có thể tháo rời ra để mà vệ sinh cũng được đây, đây là mâm và vỉ tất cả đều là bằng inox thì ờ, đây là bếp nướng này đây là bếp nướng có hai tầng lửa nó sẽ có một tầng lửa trên áp xuống và một tầng lửa dưới áp lên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 thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn mua muối ở cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc đây nó sẽ bao gồm một cái viên pin sạc như thế này đây đi kèm với nó sẽ là một cái lò xo đây như thế này đây và một ổ cắm sạc đây ổ cắm sạc với cái đoạn dây dài 3 mét như thế này thì ờ, các tuổi thọ của viên pin này á đây tuổi thọ viên pin này á nó sẽ khoảng là từ 3 đến 4 năm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 các bạn hãy lưu ý cái điều này thì các bạn sẽ mở một cái lò xo này các bạn chỉ việc móc một cái lò xo này đây đây một cái lò xo này vào phía trên là cực dương viên pin á thì nó sẽ có dấu cộng đây cực dương đây nó sẽ có những lỗ nhỏ như thế này các bạn móc cái lò xo này vào này đây, đây đợi chúng ta cố định cái lò xo này lại khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây các bạn có để để rồi sau này nó tiếp xúc với miếng thép phía trước đây, sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không biết nó thì sẽ tận cái đầu tròn để cho các bạn cái món sạc vào đây còn chồng không biết đây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 đó là về đảm bảo lợi sức khỏe chúng cho chúng ta đây 160 tám hai trăm các bạn có thể lựa chọn cái nhiệt độ phù hợp ở đây là tính năng rang xào đồ khô các bạn sẽ ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5, đến 5 giây khi mà đèn ánh sáng đỏ hiện lên đó đây như thế này là được thì ở tính năng rang xào đồ khô này á như ban nãy tôi đã nói ở quay cảm biến này á, nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra lại nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á các bạn phải kích vào tính năng này lên thì khi mà các bạn kích vào tính năng này lên á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 ở đây chúng ta sẽ có đây là nắp che đầu chia lửa bằng inox thì với loại nắp che này các bạn có thể sử dụng thoải mái thời gian dài mà không thể xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị ờ, mục bởi như là như là những loại nắp sắt thì đó những loại nắp sắt đó khi mà các bạn sử dụng thời gian dài đó, thì nó sẽ bị mục sẽ bị bởi bị lủng còn những loại nắp inox này thì các bạn có thể sử dụng thoải mái mà không lo vấn đề đấy thì công dụng của nó chính là giúp cho ngọn lửa chúng ta được tỏ đều ra nó không bị chụm vào một chỗ thì đối với bếp Nhật này á, có rất là nhiều cái ưu điểm đầu tiên á, đây là bếp được xuất xứ từ Nhật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 là khi mà các bạn sử dụng bếp á, mà các bạn đã tắt công tắc đây tắt lửa luôn nhưng mà các bạn lại quên khóa khóa bình ga lại thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây á thì cái quay cảm biến phía sau á nó sẽ nhận được cái tín hiệu là lửa tắt thì bếp cũng sẽ tự động khóa ga lại thứ nhất là tiết kiệm lượng ga cho các bạn và thứ hai là phòng chống trường hợp xảy ra ga cho cái tình trạng là ga sẽ bị rò rỉ xảy ra cháy nổ nó cực kỳ lan an toàn đó là những cái ưu điểm rất là tuyệt vời của bếp ga nhật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 chúng ta phải pin ra ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á mà các bạn vẫn với pin bên trong á thì khi mà hết thời gian trên ổ cắm thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp là các bạn hãy lưu ý cái điều này đây ở đây tôi sẽ hẹn giờ là 2 phút đây